ba năm của mày nhìn thì vẫn thể chơi và với đứa con gái thì bị quá non Kể cả giọng Huế hay muốn đổi sang giọng Bắc thì cái cách flow của mày chơi thì khá hơn Admin như mày đúng là tự nhục mấy trò rẻ rách và rẻ anh nghe đã sớm bị vào tôi quay đầu Ông bà già mày là tên mày là Nhật gì khi sinh ra là thằng con lai tàu Thắng kiểu vấp cát thì bảo sao mày gạt thế Chỉ người đầu tiên để mày mong có người kế Nhà của nhân Nguyên thì y như một cái lộn Thế nên bố mày có duy vui và mà nghe vì có một thằng rất là ngu tên là Nhân khuyên chúng mày tránh xa nhà Con chó Nhật bao năm rồi vẫn thế hệt như cách mà nó để á và Lúc nào cũng thái bị ngáo đồ Nhìn như mấy con chó bị chai mặt Ảnh facebook cái kiểu chụp đăng trước Để mày che giấu mày là thằng hai mặt Đố mày rap giống kiểu như tao phải sự nghiệp mày Chỉ có một phâu để bản thân tao nó cho mày biết là trình độ tao nó chân như nào Cái tên của tao không ai để vào để pha của mày Có phải để tao cho đó bạn vàng chỉ có một tên tao Nghe nói muốn trở thành Skyler Bắt ngôn celeb thì trông cũng láo nhờ Ước ừ, tí mày cũng giống Skyler Nhưng mà ở khoảng thi đá và sợ cái lơ Khi chơi đá vào thì gặp đối thủ với ông ấy là tự dưng Còn thằng Nhật sau khi chơi đá vào lấy vít thương cao số mấy con như cứt Giết con chó trên ngoài con bít mày bị tao chửi nên cũng chỉ biết im Game này dễ cứ như là đá phạt tao vẫn sút vào dù mày có che tim